Tuy rằng sau khi thực hành theo sự hướng dẫn từ tài liệu miễn phí có trên mạng internet về phương pháp tu luyện sức khỏe thân tâm, thuộc trường phái khí công Phật gia, Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công, công dân tuân thủ pháp luật trong xã hội tu luyện sức khỏe thân tâm theo Pháp Luân Đại Pháp, có thể đạt được trạng thái thoát khỏi đau đớn của các loại bệnh tật hay bệnh nan y, con người đạt được đề cao về tâm tính, đạo đức và tố chất sức khỏe thân thể. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp Pháp Luân Công yêu cầu nghiêm khắc là công dân phải làm người tốt tuân thủ pháp luật quốc gia và có trí huệ để làm việc tốt giúp đỡ mọi người trong xã hội hiện nay cảnh sát luật sư bác sĩ các nhà trí thức và nhiều người dân lương thiện trên thế giới đều cảm ơn kính trọng và tu luyện pháp luân đại pháp pháp luân công con người trong xã hội vì danh lợi tình mà tranh đấu hay ăn hiếp người khác và không nguyện ý tu luyện tâm tính để hướng thiện không nguyện ý làm người tốt cao thượng thì dù con người ấy bỏ nhiều công phu tập luyện phương pháp tu luyện khí công Phật gia Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ta cũng sẽ không thể nhận được hiệu quả trị bệnh nan y kỳ diệu của Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện phải làm người tốt trong xã hội chiều treo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, có thể hiểu ý nghĩa bề mặt của ba từ này là chân thành, thiện lương, nhẫn nại,